kính thưa quý nhà đầu tư à, chúng ta bắt đầu à, insight số 06 đó. À, hôm nay à, chúng ta sẽ trao đổi về chủ đề là nhận định trước thần mùa báo cáo các bản kinh doanh quý 1 2020 chúng ta xem từ là Covid-19 đã tác động à, đến các doanh nghiệp Việt Nam ở mức độ như thế nào à, trước khi đi vào nội dung chi tiết buổi thảo luận hôm nay thì tôi uh, xin giới thiệu thành phần các uh, panelist uh, chuyên gia thảo luận của chúng ta ngày hôm nay thứ nhất là anh Nguyễn Thanh Tuấn là Associate Manager là trưởng bộ phận Equity Research ở VNREX thứ hai là chị à, Phạm Lê Mai là Team Leader trưởng nhóm ngành năng lượng và dầu khí à, thứ ba là anh Trịnh Mạnh Cường là Senior, Senior Analyst của công ty quản lý quỹ IBA à, và tôi là Khoa là Director của của Hi Quang um, Hôm nay à, phần thảo luận của chúng ta sẽ vẫn như mọi khi chúng ta sẽ có 3 phần. Phần đầu trong phần 1 chúng ta sẽ cập nhật tình hình những điểm nhấn chính trong tuần à, vừa qua như mọi khi không Thứ hai là chúng ta đi vào phần chính tức là nhận định về vụ báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 2020. À, và phần 3 là chúng ta định hướng cho nhà đầu tư những năm Việt Nam. Thì à, cái phần thảo luận của chúng ta sẽ diễn ra trong độ khoảng 45 phút và chúng ta có 15 phút cuối cùng để thảo luận hỏi đáp À, và giao lưu với các nhà đầu tư thì à, trong trong suốt cái quá trình diễn ra phần thảo luận thì à, các quý nhà đầu tư có thể đặt câu hỏi lên trên trên trang trang Facebook của, của cái chương trình này để chúng ta có thể có thêm nội dung và thảo luận một phần cuối rồi bây giờ mình sẽ đi vào cái phần thảo luận ha đầu tiên là cập nhật tình hình những điểm chính trong tuần qua này khoảng một vài cái số liệu như mỗi tuần chúng ta cập nhật số các ca nhiễm virus coronavirus đến ờ, thời điểm này là à, hơn 2 triệu 400 nghìn người nhiễm rồi số người chết là hơn 165 nghìn người mà số hồi phục thì cũng rất là cao một số cái đồ thị à, chúng ta hay theo dõi số này liên tục là active case à, nhắc lại đó là số các bệnh nhân vẫn còn nhiễm virus và chưa khỏi thì cái đồ thị nó cũng tương đối thoải so với lúc đầu rất là dốc thì bây giờ nó thoải hơn khá nhiều rồi à, một cái đồ thị thứ hai quan trọng nữa là số các ca nhiễm mới trên đồ thị này chính là cái hình màu màu cam thì à, có thể coi là đã qua đỉnh rồi đã qua cái đỉnh nhấp nhô nhưng mà xu hướng là đi xuống tương đối rõ đó ở đây là có một cái đồ thị uh, à, JP Morgan người ta visualize xem thử là ở các nước thì đang à, đỉnh dịch đang nằm ở đâu nhé thì chúng ta nhìn ra thấy là Trung Quốc là khá là xa rồi đúng không ở phía bên bên bên sườn này dốc rồi Hàn Quốc cũng vậy rồi số nước như là Đức, Thái Lan, Australia cũng đã qua đỉnh rồi chỉ có Tây Ban Nha và Italia là đang ở đỉnh đấy Đó. và UK là ở vùng uh, là à, late accumulation là tiếp cận vùng đỉnh rồi chúng ta hình dung đỉnh dịch đang ở đâu một cái chart thứ hai nữa do Financial Times thống kê tức là flattening curve ấy, đúng không? thì phần lớn các nước là đều đã đến cái đoạn vào cái đường số bệnh nhân tăng là nó đã flatten rồi còn thị trường Việt Nam thì à, thị trường đã hồi phục tương đối khá ở thị trường Mỹ là hồi phục từ đấy lên 30 phần trăm Việt Nam là khoảng hơn 20 phần trăm rồi đúng không và chỉ có một cái mà chúng ta theo dõi liên tục đó là hoạt động nhà đầu tư ngoài thì vẫn bán rồng à, liên tục cả hôm ít hôm nhiều nhưng mà phiên gần đây nhất cũng, cũng chưa thấy dấu hiệu dừng lại đã, dạ, thì à, đã mình cập nhật nhanh qua một vài số liệu thôi thì giờ xin mời chia sẻ của các panelist một vài câu hỏi cơ bản thứ nhất là chúng ta có thể đưa một vài cập nhật thêm bổ sung thêm về tình hình covid 19 tới đến ngày hôm nay như nào à, diễn biến trên thị trường thế giới và Việt Nam trong tuần qua ra sao có những yếu tố nào mà chúng ta cần à, lưu ý ảnh hưởng đến à, kinh tế và thị trường hay không còn về mặt thị trường thì à, các bạn analyst có thể chia sẻ là dự báo thời gian tới sẽ như nào liệu cơ hội và rủi ro ở giai đoạn hiện tại là sao à, xin mời anh, anh Tuấn anh Tuấn chia sẻ em xin chia sẻ một chút về cái ờ, quan điểm của mình về cái thị trường chứng khoán tuần qua à, còn giai đoạn vừa qua thì uh, ờ, cả một cái khá là trùng hợp đấy là cái, thời điểm thị trường tạo đáy và là bắt là đúng cái thời điểm mà thị trường Việt Nam bắt đầu đi vào cái giai đoạn giãn cách xã hội ban đầu là 15 ngày và từ đấy đến giờ thì thị trường gần như là ngày nào cũng tăng và và và có khá là nhiều người quan ngại về cái ờ, cái mức cái cái sự cái, cái mức tăng của thị trường hiện tại và là à, mọi người đều nhìn thấy hay là nhà đầu tư chưa nhìn thấy về cái những cái ờ, tác động của covid 19 đến nền kinh tế thì à, theo quan điểm của cá nhân em thì thật ra thị trường luôn luôn có cái lý của mình và cái mức tăng của từ mùng 1 tháng 4 đến bây giờ có thể gần 100 hơn gần 150 điểm có thể xem là bất ngờ và có phần nào gọi là tạo một cái cú sốc nhẹ nhẹ về tâm lý đối với những nhà đầu tư mà đang chờ đợi thị trường sụt giảm nữa tuy nhiên là nếu mà nếu mà nhìn bóc tách theo phân nhóm cái cái dòng tiền của giai đoạn vừa qua ấy thì tất nhiên là mình đều hiểu là à, cổ phiếu nào giảm đến lúc nào đấy thì cũng phải cũng phải phải phải dừng và điều chỉnh về mặt kỹ thuật là ít nhất thì uh, nếu mà tính từ từ cái thời điểm mà đợi đầu năm hay là đỉnh ấy thì uh, coi như là thị trường vn index hiện tại đã tăng được khoảng một nửa so với cái um, tức là từ lúc giảm sau hồi lại thì coi như gần được một nửa cái số điểm rồi tuy nhiên là nếu mà nhìn ấy, cái động lực chính của thị trường trước đây là nhóm ngân hàng thì đa phần nhóm các cổ phiếu này họ chưa hồi đáng kể lắm Vietcombank từ 90 gần 100 mà bây giờ có lúc về gần 60 và bây giờ cũng chỉ là còn 70 thôi tức là mức hồi của các nhóm ngành ngân hàng chỉ tầm đâu đó khoảng 23 phần trăm tức là họ vẫn còn giảm khá là mạnh so với cái cái phần đấy cho nên là bảo là cú hồi này nó quá mạnh thì nếu mà nhìn từ ngân hàng ấy thì là cái rủi ro giảm tiền về nhóm ngành ngân hàng khá là khá là thấp à, thứ hai đấy là một nhóm cái theo em thì cái đợt tăng điểm được vừa rồi chủ yếu đến từ VIX à, và VHM VRE và một phần nào đấy là Masan thì họ cái mức sụt giảm của họ không quá nhiều và nhìn VIX ờ, nhìn cái giao dịch của VIX đợt gần nay họ đi ngang khá là vững họ khác với cái giai đoạn trước khi mà thị trường bắt đầu lao dốc thì giá VIX cũng lao dốc theo và khiến cho cái tâm lý của thị trường gần như rất là yếu thì theo em là cái mức hồi này rất là mạnh nhưng mà nó không không không không phải là cái gì đó quá là quá là quá là vô lý và và và và những nhóm ngành mà tăng mạnh nhất ấy, thì theo em quan sát là những nhóm ngành mà nhà người người ta kỳ vọng là sẽ hồi phục rất là mạnh sau khi dịch qua đi và cái cái mức phục hồi của thị trường nó cũng phù hợp với cái diễn biến của dịch covid 19 của giai đoạn vừa qua khi mà khi từ lúc bắt đầu cái giãn cách xã hội thì số ca nhiễm mới đã giảm rất là mạnh và nếu như mọi người có thể thấy ấy, thì cái cái cái cái đỉnh dịch của Covid-19 ấy về cái số ca mắc mới thì nó rơi đâu đó khoảng ngày 28, 27, 28 tháng 3 thì VN Index tạo tạo đáy sau đấy khoảng 2-3 ngày còn một cái đồ thị nữa em thấy cũng tương quan rất là mạnh đối với thị trường đấy là cái CDS cái ờ, hợp đồng hoàn đổi tín dụng thì giai đoạn vừa rồi CDS nó tăng và vượt đỉnh còn khoảng đến 7 8 năm tức là cao nhất để từ giai đoạn năm 2009 ấy ừ. thì thị trường lao dốc rất là mạnh và sau đấy thì CDS cũng quay đầu giảm xuống thì cũng đúng cái giai đoạn là thị trường tăng điểm mạnh thì theo thì em thấy là thị trường tăng có phần nhanh và hơi bất ngờ tuy nhiên nó không không phải là cái gì đấy quá vô lý rồi ok cảm ơn Tuấn thì uh, Cường Anh Cường có thể chia sẻ thêm là đánh giá như nào cái cái cú hồi giai đoạn vừa rồi và ở tại thời điểm này thì cơ hội và rủi ro uh, như thế nào với các nhà đầu tư Ờ, như cá nhân cường thấy thì mình nên gắn cái event đó là sự hồi phục của thị trường và cái diễn biến của nền kinh tế thực thì mọi người mọi người có thể thấy là cái thời điểm mà thị trường quay lại có nhịp hồi là bắt đầu từ mùng 1 tháng 4 sau một nhịp điều chỉnh giảm khoảng tầm 30% rất là mạnh thì thời điểm mùng 1 tháng 4 cũng là thời điểm mà Việt Nam bắt đầu giãn cách xã hội và đóng cửa hầu như là mạng dịch vụ và bán lẻ khoảng tầm 2 tuần thì cái câu chuyện mình phải hỏi ngược lại đó là cái việc diễn biến hồi từ mùng 1 tháng 4 cho đến thời điểm bây giờ nó đã uh, ờ, in cái việc đóng cửa giãn cách xã hội và cái thiệt hại của nền kinh tế trong giai đoạn quý 2 chưa ừ. để mình có một cái cái cái cái nhìn chính xác hơn chứ mình mình tránh tất cả đều nhìn vào diễn biến của chỉ số ừ. thì nếu những người mà nhìn nhận là cái nhịp hồi vừa rồi là đã phản ánh đầy đủ những thiệt hại của nền kinh tế trong quý 2 thì hoàn toàn là cái những cái trường hợp xấu nhất của nền kinh tế mình có thể là diễn ra trong quý 2 vì chính phủ mình là kiểm soát dịch rất là tốt thì đã phản ánh hết vào cái việc điều chỉnh trong quý 3 rồi ở à, trong tháng 3 rồi thì hoàn toàn thị trường có thể tạo đáy tuy nhiên nếu mà những người mà nhận định là cái việc hồi phục trong cái tháng tư vừa rồi một phần là hồi phục lại cái nhịp giảm chứ chưa hoàn toàn bay uh, ờ, pricing cái việc giãn cách xã hội và sự thiệt hại của nền kinh tế trong quý 2 mọi người cũng cần lưu ý thêm là cái thời điểm tháng 4 là cái thời điểm mà bình bùng dịch uh, bùng dịch bệnh rất mạnh ở Mỹ đây là cái thời điểm mà hàng ngày là Mỹ có những ca số ca nhiễm lên khoảng trên 30.000 thì cái việc bùng dịch của Mỹ trong cái tháng 4 đã phản ánh vào hồi phục thị trường chưa? thì theo cái quan điểm của từng người đánh giá thì mọi người có thể đưa ra cái đáy hoặc là đã hình thành rồi hoặc là đáy có thể tiếp tục thì cái đấy tùy cách nhìn nhận của từng người ờ, còn cá nhân cường thì nghĩ là cái trong cái diễn biến vi mô của mình trong quý 2 sắp tới uh, thì sẽ tương đối là xấu so với số liệu quý 1 ừ. mọi người có thể thấy là tháng tư là các ngành dịch vụ là bị tác động rất là mạnh hầu hết các ờ, các cửa hàng và các ờ, mà dịch vụ bán lẻ đặc biệt là bán buôn bán lẻ là bị hit rất là mạnh bên cạnh đó là rất nhiều đơn hàng ờ, của ngành sản xuất đặc biệt những ngành xuất khẩu như là gỗ dệt may thì hầu hết các đơn hàng của các thị trường chính của họ là châu Âu và Mỹ thì đều bị dừng tức là hầu hết các đơn hàng hiện tới thời điểm hiện tại họ không có đơn hàng mới còn các đơn hàng cũ thì hầu như là bị dừng lại thì cái thiệt hại nó sẽ tác động rất là mạnh vào quý 2 thì mọi người phải theo dõi cái event đấy ờ, về cơ hội và rủi ro thì mình nhận định uh, giống Tuấn là cái ở cái thời điểm này sau khi thị trường đã có hồi phục khá là mạnh thì là cái cái phần thưởng so cái rủi ro mình nhận được là tương đối là thấp thì mình nên có một cái vị thế thận trọng hơn và cái cái tỷ trọng tài sản và kép của mình nên duy trì một tỷ lệ hợp lý để mình phản xạ với là phản ứng với những cái tình huống mà nó thị trường nó quay đầu ở mức xấu hơn mình tưởng tượng thì mình có thể phản phản ứng kịp ok uh, mai có muốn bổ sung gì trong đoạn này um, thật ra thì em thấy cũng đồng tình với các bạn và Ờ, cái cái GDP tăng trưởng 3,8% trong quý 1 ấy thì hiện tại là đúng là nó chưa phản ánh được cái tình hình kinh doanh sản xuất uh, của cái giãn cách xã hội trong quý 2 thì em nghĩ các kết quả kinh doanh quý 2 nó mới bắt đầu phản ánh những cái uh, kiểu điều tiêu cực nhất ấy ừ. còn uh, quý 1 thì chắc là cũng uh, tương đối là ok ok hơn như vậy là các panelists đều thống nhất là cái dịp hồi vừa rồi nó cũng uh, và tương đối hợp lý đó, sau khi nó giảm sốc quá nhanh Đấy, thì à, nhưng mà tuy nhiên thì cái nhịp hồi nó cũng không phải đồng loạt tất cả như Tuấn chỉ là khá là rõ rồi nó ở chỉ ở những cái phân khúc à, tức là có sự phân hóa à, còn nhận định ở cái giai đoạn này thì các bạn analyst thống nhất là với cái hồi từ đấy lên là hơn 20 phần rồi 150 điểm trong vòng thời gian khoảng độ hai ba tuần gì đó nha dạ. thì cái cái cơ hội upside trên downside giai đoạn này là các nhà đầu tư cần phải à, phải cẩn trọng nhất là cái kết quả kinh doanh quý 2 của các doanh nghiệp và cũng như tăng trưởng chung của nền kinh tế có thể sẽ sẽ tệ hơn rất nhiều so với quý 1 theo nhận định của các các panel của chúng ta, đúng không? Panelist của chúng ta. Thế thì um, các panelist có thể chia sẻ thêm phần này một chút được không? Liên quan đến các cái yếu tố chẳng hạn như là uh, tại sao nhà đầu tư nước ngoài mà cứ tiếp tục bán uh, liên tục như vậy đúng không ạ? Từ đầu năm đến giờ bán sắp xỉ đến cả 10.000 tỷ rồi. Đúng không ạ? Số chính xác liên quan cái tầm nào mà 14.000 14 000 à, 14 nghìn thế thì uh, liệu cái xu hướng tiếp theo sẽ như nào Mà trong khi tại sao nhà đầu tư nước ngoài bán nhiều như vậy mà thị trường vẫn có thể hồi khá là tốt như thế trong, trong khi những giai đoạn trước thì thông thường là nhà đầu tư nước ngoài bán liên tục thì rất là khó để thị trường hồi thì mọi người có thể à, bình luận thêm những vấn đề này không mời Tuấn ra thì um, nhà đầu tư nước ngoài thì trước giờ vẫn um, đóng một vai trò quan trọng đối với ờ, thị trường chứng khoán Việt Nam tuy nhiên là nếu mà nếu mình xét về mặt định lượng ấy thì ờ, cái thanh khoản cái giao dịch mua bán của nhà tư nước ngoài hàng năm chỉ chiếm khoảng 14 đến 17 phần trăm cái giao dịch từng phiên thôi nhưng mà cái mà cái mà họ tác động mạnh đấy là gì một là họ mua là họ mua hay bán là bán vào những cổ phiếu vốn hóa lớn vâng. thứ hai là họ gần như là một chỉ báo cho những nhà đầu tư cá nhân hay thậm chí là một các một số tổ chức trong nước là họ bảo à đợt này khối ngoại đang bán cổ phiếu VIX đợt này cũng khối ngoại bán cổ phiếu HPG thì nhiều nhà đầu tư xem đấy là một chỉ báo là tín hiệu xấu hay tín hiệu tốt đối với cổ phiếu đấy ừ. thì trong cái giai đoạn mà tâm lý thị trường rất là xấu à, thật ra cái xu hướng thị trường bán ờ, khối ngoại bán dòng thì họ đã bắt đầu từ khoảng cuối năm ngoái rồi từ khoảng giữa giữa năm ngoái họ đã bán xong liên tục liên tục liên tục từ à, từ cuối năm ngoái và đến đoạn giai đoạn vừa rồi thì họ bán ra mạnh hơn thôi thì giai đoạn bán ra mạnh hơn thì có hai cái yếu tố một là ETF ngoại rút ra cái cái, cái số ETF rút ra nó rơi đâu đó khoảng 2.000 đến 3.000 à, do là nếu mà xét về dòng tiền thế giới thì là các nhà đầu tư các cái quỹ họ rút rút tiền khỏi frontier thì họ họ bán các, khỏi các thị trường Việt có mang tính rủi ro cao trong đó có Việt Nam thứ hai là một số quỹ quỹ mà quỹ chủ động ấy thì ở đây có có thể kể tên đấy là theo như thị trường được biết thì đấy là quỹ Hàn các quỹ Hàn được rồi bán khá là mạnh trong đấy bán những cổ phiếu như VIX hay là Masan thì nó cũng là một cái yếu tố tác động khá là khá là nhiều thì như mọi người biết ở cái giai đoạn mà quỹ Hàn vào mạnh nhất là giai đoạn mà đầu năm 2018 ấy, thị trường tăng vọt từ 900 điểm lên gần 1.200 điểm trong vòng khoảng 3 4 tháng. Ừ. Thì dạ đợt vừa rồi thì nếu mà suy ngược lại thì nếu mà quỹ Hàn hay là các quỹ mà quỹ gọi là quỹ nóng, quỹ hết đầu cơ nóng họ vào và họ rút ra thì khiến cho thị trường xuống rất là xuống rất là nhanh. À, thứ hai đấy là um, à, thì thì trong giai đoạn mà khoảng tháng 3 đến à, từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 3 thì là thị trường thế giới xấu à, ờ, nước, nước ngoài rút dòng và tâm lý thị trường thị trường Việt Nam bị ảnh hưởng rất là mạnh bởi cái um, cái giai đoạn mà có bắt đầu có bệnh nhân thứ 17 và sau đấy là một loạt ca và bây giờ chúng ta đã có đến hơn 200 ca thì tâm lý nhà đầu tư cũng bị xáo trộn rất là nhiều và người ta không biết là cái xấu nhất có thể đến là lúc nào ừ. và những cái biện pháp nào của Việt Nam có thể đưa ra ở ở Trung Quốc họ thậm chí là họ phong tỏa họ đóng cửa cả nền kinh tế luôn đối với một số cái ờ, thành ờ, cái cái ba cái cái, cái ờ, tỉnh quan trọng thì Việt Nam lúc đấy cái biện pháp ừ, biện pháp nặng mạnh nhất mà trước cái cái cái bệnh nhân thứ 17 mới chỉ là dừng đường bay dừng nhập cảnh khách từ Trung Quốc và Hàn Quốc thì đã có một khoảng cách rất là lớn từ cái mà Việt Nam đang làm và cái biện pháp nặng nhất mà Trung Quốc hay là thế giới họ đang làm thì sau khi ngay lập tức mà có cái phiên à, có cái bệnh nhân thứ 17 thì thị trường Việt Nam coi như là một cái tâm lý khá là hỗn loạn nước ngoài đã bán rồi tâm lý nhà đầu tư trong nước cũng kém thì cả hai đấy nó cộng hưởng với nhau thì nó khiến cho cái cái cái cái dòng tiền nó không thể trụ vững được và chúng ta có 2 đến 3 phiên mà mình vẫn nói vui là trắng bên mua ừ. à, thì thì thì thì ngược quay ngược lại đến như cái giai đoạn mà à, khối ngoại vẫn tiếp tục bán trong tháng tư tuy nhiên là có một số chỉ báo mà khiến cho thấy người ta thấy là dòng tiền nội đã tích cực hơn một đấy là số lượng nhà đầu tư khách hàng cá nhân họ mở tài khoản rất là nhiều tăng ba hơn 30.000 em không nhớ chính xác nhưng mà tăng mạnh nhất trong vài năm ở tại đây thì nó một mang lấy cái dòng tiền mới điều mà thị trường chứng khoán Việt Nam nó không không có kể từ cuối năm từ từ giữa năm 2018 ấy là Việt Nam không có dòng tiền mới và khối ngoại vẫn bán dòng nên là Việt Nam không thể tăng nổi và thứ hai đấy là à, dòng tiền hiện tại của những nhà đầu tư mà gọi là anh em mình ấy đó là người bắt đầu dần tính lại rồi bắt đầu à thị trường cũng giảm rồi mặc dù là biết là nền kinh tế cũng xấu nhưng mà mà bắt đầu là à, một một số cổ phiếu rẻ quá đáng rồi à, thì mọi người cũng bắt đầu bách lại khi mà bán ở phần trên rồi mọi người bắt đầu bách lại tìm cơ hội để mua ở giá thấp hơn ừ. à, và thứ ba em quan trọng nhất có có có một cái mà có thể gọi là cái lính ấn tiên phong đấy là giao dịch của VIX cái giai đoạn mà thị trường lao dốc thì em đánh giá có một cái yếu tố quá quan trọng đấy là VIX không giữ được cái cái cái cái cái giao dịch của mình và thậm chí là VIX giảm sàn mấy phiên liên tục thì khi mà người ta xem là cổ phiếu được xem là mạnh nhất trên thị trường cũng lao dốc như vậy thì tâm lý của mọi người gọi là thôi buông rồi thị trường không có gì để níu giữ nữa rồi thì thì thì đấy thì là thị trường không thể không thể đỡ được khi mà tâm lý à, nhà đầu tư nước ngoài bán này nên là ngọn cờ đầu của thị trường chứng khoán Việt Nam cũng giảm như thế thì mọi người không có niềm tin ừ. tuy nhiên là mọi mọi người để ý là vích tạo đáy trước sau đấy mới đến thị trường tức là vích bắt đầu đỡ đỡ lại được một số phiên bắt đầu từ giá thấp nhất là khoảng 68 và tăng mạnh đến khoảng 95 thì vích tăng đến khoảng 95 thì dừng lại ở đấy và sau đấy thì thị trường vẫn tăng tiếp thì coi như là khi mà vích được uh, Ờ, gọi là cái diễn biến của VIX được đỡ rồi thì mọi người cảm thấy gọi là à yên tâm anh cả bắt đầu được được uh, bắt đầu có, có diễn biến khá là tích cực rồi thì mọi người cũng thấy là à cái rủi ro nó giảm mạnh như trước có thể là nó cũng cũng cũng bớt bớt rồi thì đấy là một cái yếu tố tác động đến cái tâm lý của thị trường thì em nghĩ đấy là cái lý do mà tại sao đến giai đoạn vừa rồi thì tiền nội vẫn có thể cân được ờ, khối ngoại là vì như thế okay anh cường có bổ sung gì thêm không về à, liệu à, cái dòng tiền nội lần này thì à, có phải là dòng tiền bền vững để đầu tư kiểu tích sản dài hạn không hay hay cũng chỉ là những dòng tiền cơ hội mà vào rồi ra sớm hay như nào anh có nhận định gì từ cái quan sát ờ, như mọi người thấy thì bên cạnh cái việc hồi phục của chỉ số rất là mạnh thì một yếu tố là mọi người khá là bất ngờ đó là cái việc gia nhập của dòng tiền nội cũng tương đối là mạnh ừ. và lại đặc biệt là đến từ các nhà đầu tư cá nhân đấy là cái điểm mà khá bất ngờ so với thị trường ờ, mình có thể thấy là phải từ 2018 đến bây giờ sau gần 3 năm thì mình đã cảm giác được có một dòng tiền họ đụng mạnh và mua rất là chủ động có thể là mua đẩy được thị trường lên ở mức điểm số rất là cao như thế tức là cái mức tăng trưởng ờ, trong một nhịp đến gần 20% thì đấy là một cái tín hiệu khá là tích cực của thị trường Ờ, còn về câu chuyện là cái dòng tiền có ổn định hay không thì mình có thể thấy là bên cạnh cái nhà đầu tư ngoại bán thì các nhà đầu tư nội và là tổ chức cùng bán ừ. đặc biệt là trong quý 3 vừa rồi thì rất là nhiều quỹ mở của thị trường miền Nam ví dụ như là VFM uh, ờ, hoặc là SI hoặc là các quỹ của VCBF họ đều giảm tỷ trọng cổ phiếu xuống rất là cao xuống rất là mạnh đưa tỷ lệ kép lên khoảng tầm uh, ờ, 50 40 50 phần trăm tỷ lệ kép ừ. thì cái việc chủ động của dòng tiền nội để có thể ba đường lại cái dòng tiền ngoại và dòng tiền của quỹ nội trong nước cũng khá là rất rất là mạnh ờ, tuy nhiên cái động thái càng về sau thì mình sẽ thấy là ở ờ, cái việc mua chủ động của họ là thường là mua mạnh lên mà ở cái mức giá khá là cao chứ không phải là mua mua đỡ mà là thường mua đuổi lên trên thì cá nhân cường nghĩ cái cái cái cái hành vi đấy thì thường là không phải của nhà đầu tư giá trị tức là những nhà đầu tư mà mua nắm giữ dài hạn ừ. mà cái hành động mà mua ủng lên như thế thường là mang tính đầu cơ nhiều thì đâu đó tăng 105 điểm thì khoảng tầm 50 đến 100 điểm đầu thì là những nhà đầu tư người ta mua và nắm giữ có thể là mức giá rất là rẻ thì người ta mua tuy nhiên những cái đoạn về sau của thị trường với cái động thái là mua đuổi vào rất nhiều nhóm cổ phiếu ví dụ như hàng không nhóm cổ phiếu dầu khí ừ. những nhóm cổ phiếu tác động rất mạnh của dịch tuy nhiên là cái diễn biến giá đã hoàn toàn ngược lại với dịch yeah. Dạ. với diễn biến giá dầu thì mình có thể hình dung cái khoảng 50 điểm về sau thì đâu đó là có sự tham gia của dòng tiền dòng tiền đầu cơ nhiều hơn ừ. đôi chút về cái nhận định ok như vậy là về mặt dòng tiền thì cả anh Tuấn cả anh Cường đều đánh giá cao cái ờ, cái cái um, đúng cái sự hỗ trợ đúng không? của của dòng tiền nội đặc biệt là từ nhóm nhà đầu tư cá nhân mà tuy nhiên thì ờ, đánh giá là những dòng tiền đó có phải là thực sự là dòng tiền tích sản dài hạn hay không thì, thì chúng ta lại phải tiếp tục theo dõi tiếp từ nếu mà động tới mà thị trường có những cái nhịp điều chỉnh thì ờ, hành vi nó sẽ như thế nào thì mình mới có thể nhận định được đúng không à, như vậy thì chúng ta tạm xong cái phần cập nhật nhanh về tình hình tuần vừa rồi bây giờ chúng ta sang cái phần chính của ngày hôm nay là nhận định về trước thềm báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 2020 đúng không ạ? thì đầu tiên có một vài cái ờ, dữ liệu thôi ta xem thử là những ờ, những người khổng lồ ở trên thế giới ờ, ở Mỹ người ta nhận định như nào về cái tình hình như này đầu tiên vẫn là câu hỏi là liệu có xảy ra đại suy thoái hay không thì bác Charlie Munger ha phó chủ tịch của Berkshire Hathaway thì có đưa ra nhận định là suy thoái sẽ xảy ra nhưng tôi không biết nó sẽ trầm trọng như thế nào hay kéo dài trong bao lâu tôi nghĩ không ai biết cả à, nhưng mà một điều chắc chắn là chuyện này rồi cũng sẽ qua nhưng không biết là kéo dài bao lâu rồi câu hai tôi không nghĩ chúng sẽ có đại chúng ta sẽ có đại suy si thoái như 1930 chính phủ sẽ hành động quyết liệt nên 1930 sẽ không lặp lại ta thấy là phát bơm tiền rất là lớn đúng không ạ nhưng chúng ta có thể rơi vào một đống hỗn độn kiểu khác hệ quả của việc in tiền có thể bắt đầu đến với chúng ta rồi xong rồi gọi uh, có một câu hỏi tiếp là các lãnh đạo doanh nghiệp có gọi tới Berkshire để raise capital không thì trong này uh, này trả lời là không họ không gọi hành động của mọi người là đứng im khủng hoảng kiểu này không có trong playbook của các CEO ngành hàng không họ đàm phán cứu trợ với chính phủ nhưng họ không gọi cho Warren Buffett đây là dự báo của Goldman Sachs cái thời điểm uh, họ đưa ra dự cái báo cáo này thì lúc đó mới có 43 Ờ, có một số lượng thôi 9 phần trăm các doanh nghiệp S&P 500 bây giờ thì nhiều hơn rồi đúng không? thì lúc đó thì 43 phần trăm các doanh nghiệp là không đạt được cái cái uh, gọi là cái cái kỳ vọng chung của trên thị trường dự báo trước đó đúng không ạ và tính chung ở trong quý 1 là họ giảm khoảng 15 phần trăm year on year cái earning nhưng mà trong báo cáo này thì báo quý hai có thể sẽ tệ hơn cái phần đó thì ta để sâu hơn một chút nữa. đây là một vài số liệu này JP Morgan trong quý 1 là lợi nhuận giảm 69% year on year Wafer Gold thì quý 1 giảm 89% Đấy. và dự phòng credit cost tăng lên rất là rất là cao cái vòng xoáy doanh nghiệp và các doanh nghiệp đều cắt giảm chi phí hết là một loạt các cái công ty như là Google, Facebook đều bị giảm doanh thu từ từ quảng cáo cực kỳ nhiều thống kê rất là rõ ràng và đây là một cái cái ờ, thống kê của Google tức là các hoạt động của nền kinh tế thực nó bị giảm như nào ở các ngành chúng ta có thể nhìn qua đây là thống kê của top 10 nước uh, gọi là có GDP lớn nhất toàn cầu trong này thì vì Google nó không có số liệu của Trung Quốc nên, nên đành phải lấy Tây Ban Nha vào thay thôi thì chúng ta nhìn qua ta xem là số ngành đó, trung bình ví dụ như mua sắm và giải trí giảm đến gần 72 phần trăm dược phẩm thực phẩm thì à, hơn 49 phần trăm công viên là 55 phần trăm bến tàu xe công cộng là 70 phần trăm nơi làm việc nói chung là 44,9 phần trăm rồi bây giờ chúng ta sẽ đến phần thảo luận của các panelist. Chúng ta đưa ra nhận định như nào về kết quả kinh doanh quý 1 2020 Việt Nam, nhận định tình hình chung đúng không ạ? Và sau đó là các cái lĩnh vực phần ngành cụ thể. Cho đến thời điểm này thì à, cũng đã có một số lượng tương đối lớn các doanh nghiệp Việt Nam đã đã đưa ra kết quả rồi. Thì à, anh Tuấn có thể đưa ra một bức tranh chung trước trước khi chúng ta sẽ đi vào các cái ngành cụ thể. Trước hết thì nói về cái à, diễn biến của doanh nghiệp thì nói về cái GDP của mình trước GDP em không nhớ chính xác của từng thành phần nhưng mà GDP quý 1 là 3,8% à, ờ, quý 2 thì nhiều bên dự báo là âm khoảng 1% trong đấy thì chắc chủ yếu đến từ nhóm ngành dịch vụ thì thì mọi người cũng để ý là thật ra số liệu có một số liệu lại lại khá là tốt đấy là số xuất nhập khẩu mình vẫn xuất siêu 3,7 tỷ đô thì một con số khá là bất ngờ với mọi người à, tức là nếu như mà bảo về bức tranh mà quý mọi người thấy là cái những cái, ờ, cái diễn biến của thị trường của của của cái dịch ở Việt Nam ấy bắt đầu mạnh hơn từ khoảng tháng ờ, tháng 3 đặc biệt là cuối tháng 3 và tháng 4 này sẽ là mạnh nhất khi mà mình giãn cách xã hội thì nói chung ý, cái kết quả kinh doanh của quý 1 nó sẽ không phản ánh hết cái tác động của dịch Covid-19 đến đến nền kinh tế mà nó sẽ là quý 2 quý 2 nó sẽ nặng nhất tuy nhiên để mà xét những nhóm ngành mà có thể là thấy luôn là ở trong kết quả kinh doanh quý 1 thì mình thấy ngành quý 1 nó sẽ không phản ánh hết nó là sẽ nó sẽ là nhóm ngành à, đầu tiên là hàng không du lịch thứ hai đấy là ngành ngân hàng ngành ngân hàng thì có một cái số liệu vừa hôm nay ờ, ngân hàng nhà nước họ vừa nói là tăng trưởng tín dụng quý tháng tư là âm do các doanh nghiệp họ trả nợ vay trước thì thì thì có hai cái lý do mà nhóm ngành ngân hàng có thể cái giảm cái lợi nhuận mạnh trong cái quý 1 này một đấy là à, một đấy là họ sẽ phải trích lập dự phòng tức này tùy tất nhiên là họ sẽ tùy vào mức độ trích lập dự phòng thôi nhưng mà nếu nhìn vào con số của các ngân hàng thương mại của Mỹ ấy, anh cái cái tuần trước khi mà thị trường chứng khoán Mỹ giảm cái phiên mạnh nhất tuần vừa rồi ấy, là do ngày hôm đấy một loạt cái à, ngân hàng lớn của họ báo lãi ngân hàng thương mại ấy, họ báo báo lãi là giảm đến tận 30 40 phần trăm so với cùng kỳ thì ngay lập tức là S&P giảm mạnh à, thì nếu mà mình nhìn vào cái bài toán đấy thì mình thấy là nếu như mà các ngân hàng Việt Nam thiết lập thận trọng thì có thể là cái lợi nhuận của các doanh nghiệp các ngân hàng có thể bị ảnh khá là khá là nhiều trong quý 1 còn tất nhiên là quý 2, quý 3 thì họ có thể lại bị liên quan đến vấn đề là họ sẽ phải cắt giảm lãi cho à, làm lãi cho cho vay đối với doanh nghiệp để hỗ trợ nền kinh tế ừ. thì cái đấy là bài toán tương lai nhưng mà trong quý 1 thì họ sẽ phản ánh ở chỗ là họ sẽ trích lập bao nhiêu nợ xấu bởi vì có một con số thống kê là 25 hay là 30 phần trăm cái dư nợ cho vay của toàn hệ thống bây giờ bị ảnh hưởng bởi dịch covid 19 rồi và cái, cái con số chính xác thì mình không thể biết được bao nhiêu nợ khó không không khó có thể thu hồi nhưng mà xem con số em nghĩ đó là cái tỷ lệ thiết lập nợ xấu nó có thể ảnh hưởng đến cái lợi nhuận khá là nhiều ừ nhóm ngành hàng không và du lịch thì thì thì không không phải nói nữa rồi nhưng mà quý 1 vẫn chưa phải có quý 1 cũng sẽ chưa phải là cái cái thời điểm tệ nhất của hai cái nhóm ngành này khi mà con số mà khách du lịch đến Việt Nam ấy trong ờ, bằng đường không chẳng hạn trong trong trong 3 tháng đầu năm mà giảm khoảng 34% thì lần lượt từng tháng đấy là tháng 1 tăng 38%, tháng 2 giảm 20% và tháng 3 là giảm đến 65% riêng tháng tư thì chắc là giảm phải đến 97 98 phần trăm rồi ừ. thì thì và đấy là trong giai đoạn dịch và kể cả sau giai đoạn dịch thì Việt Nam vẫn sẽ đóng cửa đóng cửa ngành ngành hàng không đến đối đối với các cái chuyến bay nước ngoài đến tận 30 tháng 4 và sau đấy thì ngành hàng không không thể phục hồi nhanh được bởi vì một đấy là bộ giao thông vận tải họ sẽ vẫn tiếp tục tiếp tục uh, hạn chế những cái lưu lượng chuyến bay ừ. hai là hai là năm nay ờ, các ờ, các bạn học sinh sinh viên không có hè thì các cái chuyến du lịch hè của cả gia đình sẽ không còn rồi một cái cái động lực quan trọng của ngành du lịch Việt Nam trong hè cũng không thể hồi phục nhanh được thì cái ngành du lịch uh, hàng không Việt Nam gần như đã bị tê liệt trong tháng 3 thì sẽ tiếp tục kéo dài cái chuỗi này đến phải đến ít nhất phải đến quý 3 thì mới hồi phục được thì đấy là ba cái nhóm ngành mà mình sẽ thấy nhanh là tác động vào cái kết quả kinh doanh rõ rệt nhất còn những nhóm ngành khác thì mình sẽ chỉ nhìn được con số chưa phản ánh đầy đủ nếu như mà các doanh nghiệp nào họ công bố số kinh doanh từng quý mình sẽ thấy được ngay như nhóm ngành bán lẻ của PNJ và FRT à PNJ và mới MLG thì họ đã cho thấy là cái số tháng 3 đã giảm khá là nhiều rồi và tháng 4 này chắc chắn là sẽ nặng hơn nhiều so với tháng 3 thì đấy tức là mình sẽ chỉ nhìn cái bức tranh của quý một này mình sẽ chỉ nhìn được cái giai đoạn đầu của cái tác động covid thôi ừ và đấy những cái mà mình thể hiện được rõ nhất là đấy là hàng không hàng uh, hàng không và ngân hàng du lịch thì mình không có nhiều lắm nhưng có có thể là Việt Travel mình sẽ nhìn thấy bức tranh đối với ba nhóm ngành đấy còn đa phần các cái doanh nghiệp còn lại trên thị trường thì cái tác động Covid-19 đối với cái cảnh doanh cả năm nay nó sẽ phản ánh vào quý 2 ừ. Tức là quý 1 là mới có ba nhóm ngành chính là hàng không, du lịch, bán lẻ và có thể là ngân hàng đúng không? còn quý 2 thì sẽ là nhiều nhiều người doanh nghiệp hơn Rồi, chị Mai có thể bổ sung thêm à, về bức tranh chung các cái doanh nghiệp kết quả quý một như nào và cụ thể ở các ngành nghề như nào Ờ, thực ra chắc là em sẽ bổ sung thêm về cái ngành dầu khí với cả năng lượng dạ. ờ, thì câu chuyện của ngành dầu khí ờ, thực ra là liên quan tương đối nhiều đến uh, sự biến động của giá dầu thì uh, cái kỳ vọng thị trường uh, hiện tại vẫn là giá dầu sẽ tạo đáy vào quý 2 theo dịch thì uh, cái tác động nó cũng sẽ chủ yếu sẽ là thể hiện vào quý 2 nhiều hơn là quý 1 uh, ờ, trừ có một số các cái doanh nghiệp uh, tác động trực tiếp tác động trực tiếp ở đây thì ví dụ có gas chẳng hạn là giá khí tính theo giá dầu um, thế cho nên là khi mà giá dầu giảm thì giá khí giá bán cũng sẽ điều chỉnh giảm theo thì um, kết quả kinh doanh quý 1 của Gas là cũng um, có kết quả sơ bộ rồi thì uh, đấy là sẽ giảm mà khoảng còn khoảng 2.100 tỷ là cũng giảm so với quý 1 thì cũng theo kỳ vọng thị trường thế còn một số các cái công ty mà về dịch vụ thì họ đã có ký hợp đồng từ trước rồi chẳng hạn như PVD, PVS chẳng hạn thì là họ cứ tiếp tục uh, gọi là triển khai cái hợp đồng đấy thì ờ, kết quả quý 1 sẽ chưa thể hiện ờ, rõ về cái tác động của việc giá dầu giảm ừ. PVB nữa chẳng hạn PVB thì có hợp đồng ờ, sao vàng Đại Nguyệt rồi Nam Côn Sơn 2 um, về ngành điện chẳng hạn thì cái số liệu cho thấy là cái sản lượng tiêu thụ điện của quý 1 vẫn tăng so với uh, quý 1 của 2019 ừ. uh, và các doanh nghiệp điện uh, à có một cái um, tương đối thú vị là um, cái tỷ trọng đóng góp của năng lượng tái tạo tăng mạnh so với các năm trước thì cũng chính xác là bởi vì năm 2019 thì mình triển khai uh, nhiều các cái dự án uh, về điện mặt trời chẳng hạn thế um, và thủy điện thì kém thế cho nên là các doanh nghiệp mà có điện mặt trời chẳng hạn thì sẽ là có kết quả tương đối uh, ok trong năm nay so với thủy điện và nhìn chung ngành điện thì uh, tác động của covid cũng không không quá nặng nề thế cho nên là uh, đây cũng có thể coi là một ngành gọi là phòng thủ trong cái giai đoạn này ừ, okay. như vậy là về nhóm ngành năng lượng thì uh, Mai Thưa dự báo là giá dầu là tạo đấy trong quý hai yeah. Dạ. ừ. Vâng. Ờ, kết quả sẽ là tương đối phân hòa trong quý môn. Ừ, ừ, bởi vì à, nhiều doanh nghiệp là cũng đã ký hợp đồng trước vâng. đó rồi chắc là bà phải điều chỉnh sau đó một tí còn ngành điện thì lại không bị ảnh hưởng quá nhiều vâng. anh cường có bổ sung gì thêm về tình hình ờ, kết quả kinh doanh quý một các doanh nghiệp mình cũng đồng tình với quan điểm của Mai nếu mà mình nhìn chung vào các nhóm ngành thì khả năng ngành điện sẽ là ngành khả quan nhất khi mà vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng đâu đó khoảng tầm 7-8% một năm có ừ. thể gọi là khá cao nhất trong các nhóm ngành nếu như trước đây ngành uh, dịch vụ bán lẻ hoặc như là ngành uh, xuất nhập khẩu ngành công nghiệp thì duy trì được cái tỷ lệ tăng trưởng đâu đó phải đến hai chữ số hơn 10 phần trăm và ngành điện thì duy trì khoảng tầm 7 đến 8 phần trăm à, có thời điểm lên đến gần 10 phần trăm ừ. Tuy nhiên nếu mà để bức tranh tổng thể của năm 2020 thì khả năng cái ngành mà duy trì được tỷ lệ 7-8% thì khả năng chỉ có mình điện ừ. thì mình cũng rất là lạc quan về ngành điện trong cái giai đoạn này ờ, còn về ờ, mình cũng muốn trao đổi thêm một ngành nữa là ngành ngành bất động sản cũng có thể là mọi người có quan tâm đến nó right. Vâng. thân cái ngành đấy là chiếm tỷ trọng rất là cao trong nền kinh tế của mình không không riêng về giá trị mà nó còn đầu ra của rất nhiều ngành như sắt thép xây dựng uh, vật liệu xây dựng ừ. nó ngành uh, liên quan đến bán lẻ thì ờ, có thể thấy là ngành bất động sản cũng chịu rủi ro rất là lớn trong dịch Covid. Tuy nhiên mọi người cũng chưa nhìn thấy ngay nó nổi lên cái cái vấn đề của ngành bất động sản. Khó nhìn thấy hơn. Uh, có một số cái điểm mà mình cần theo dõi ngành bất động sản. Thứ nhất là mình phải tìm được mình sẽ nhìn thấy là cái phân khúc nào sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất của cái dịch Covid thì mọi người thấy là phân khúc bị ảnh hưởng nhiều nhất và nó đã tăng trưởng nóng trong trong một thời gian dài tức là gồm hai yếu tố ừ. thì mình thì có thể thấy là cái ngành dịch vụ hàng không là bị tăng trưởng bị ảnh hưởng mạnh ừ. thì đi cùng với nó là cái bất động sản du lịch ừ. lâu nay mình gọi là cô đô theo đó là một mô hình mình đánh giá là trong cái maxic này là tương đối là yếu và phân khúc tương đối là yếu tại sao vì có ba yếu tố ờ, mình có thể thấy là trong khoảng tầm 5 năm vừa rồi cái mô hình cô đô theo phát triển rất là mạnh đặc biệt nhờ là sự phát triển của ngành du lịch hoặc là các thành phố lớn như là Quảng Ninh hoặc Đà Nẵng đi theo đó mô hình Condotel phát triển rất là mạnh tín dụng và bất động sản Condotel rất là mạnh cái thứ hai nó bị tác động cực kỳ mạnh do ảnh hưởng của du lịch thì mình có thấy là cái cái dòng thu nhập từ du lịch và khách sạn thì thủ giảm rất là mạnh ừ. mà trong khi mô hình Condotel là họ phụ thuộc rất là nhiều vào cam kết của chủ đầu tư khi cái dòng tiền thu hàng năm ở đâu đó khoảng tầm 10-11% Ờ, cái vấn đề thứ ba là hành lang pháp lý tức là cái việc quản lý của nhà nước đến cái mô hình này nó còn chưa hoàn thiện nó là cái yếu tố khá là rủi ro dẫn đến cái việc tăng trưởng nóng và khó kiểm soát của mô hình này thì mình đánh giá là cái rủi ro của bất động sản nó sẽ không nằm ở phải bất động sản nhà ở mà nó sẽ bị và mắc xích yếu hơn nó là bất động sản du lịch ừ. thì nhưng mà người thấy nếu các khách sạn và cái thu nhập của các khách sạn đặc biệt ngành du lịch nó sụt giảm mạnh uh, hàng không, khách du lịch thì cái dòng thu nhập của các chủ đầu tư có đảm bảo để chi trả cho các ờ, khách hàng Condotel là 11% hay không? Ừ. Uh, mọi người hình dung là 11% là tương ứng PE khoảng tầm 10 lần. Tuy nhiên nếu mà cái thu nhập đó giảm đi khoảng một nửa, khả năng là ngành du lịch sẽ phải giảm một nửa thì PE nó tương ứng với cái tài sản này phải 20 lần. Thì cái rủi ro downside tức là cái asset nó bị giảm giá rất là nhiều. Ừ. thì đi cùng với đó là những cái asset giảm giá đấy đang thế chấp ở ngân hàng thì khi mà tài sản giảm giá như thế thì ngân hàng nó họ sẽ phải khô margin rất là nhiều thì đòi hỏi là cái người mua nhà phải bán hoặc là bằng một cách phải đảo nợ cho ngân hàng thì cái mark đấy như cường nhìn nhận là khá là yếu và bị ảnh hưởng mạnh ừ. thì một số điểm mình có thể theo dõi cái mark đấy ví dụ như là uh, Vin thì mình có thể xem cái báo cáo về ngành du lịch ở Vinpearl để xem đánh giá tác động của Vinpearl lên ờ, thu nhập và doanh thu của Vinpearl. Ờ, một vài doanh nghiệp trên sàn của tham gia lĩnh vực uh, ờ, Codotel khá là nhiều đó là ví dụ như là CO e Group uh, hoặc là Novaland cũng đẩy mạnh trong vài năm rất là nhiều ừ. thì mình có thể đánh giá được qua doanh thu lợi nhuận của doanh nghiệp này để biết tác độ đánh giá lên cái ngành Ờ, có thể là mình sẽ theo dõi đến năm nay để xem cái mức độ chịu đựng của doanh nghiệp và việc san sẻ rủi ro của họ với khách người mua nhà của tôi theo biết đâu lại có sang năm này có đến hai ba coco bay xuất hiện chứ không phải một coco bay như bây giờ ừ. thì nó khá là rủi ro cho thị trường ờ, ngành ngân hàng thì Tuấn cũng đề cập rồi mình cũng muốn nói về thêm một ngành bất động sản ngành lớn ừ. ờ, điện và dầu khí thì như các bạn cũng đã trao đổi mình chắc thêm thông tin như thế thôi ok thế mình uh, à, tập kết lại một tí nhé số nhóm ngành lớn này mà đầu tiên là nhận định chung của các panelist là, là quý 1 thì thì à, bị ảnh hưởng đại trà thì chưa chưa phải là quá nhiều mà mà số liệu nó sẽ thì nghiêm trọng hơn ở quý 2 thế còn trong quý 1 thì trước hết một số ngành bị ảnh hưởng nhiều là ngành à, du lịch hàng không bán lẻ đúng không ạ một phần nào đó là ngân hàng là do người ta dự phòng trước người ta trích lập còn ngành dầu khí thì tương đối ờ, phân hóa ờ, bất động sản thì ngành bị ảnh hưởng nặng nhất chính là bất động sản nhóm bất động sản du lịch và condotel là rủi ro trên nhiều góc độ chứ không phải chỉ là mỗi vì covid 19 này không còn ngành mà khả quan nhất thì theo đánh giá của các panelist đó là ngành biển, có thể là tính cho cả trung năm nay để mà có thể duy trì được cái mức tăng trưởng khoảng độ đến 7-8% một năm à, như vậy rồi ta thử xem ờ, ta run through thử từ là hiện giờ với ờ, các cái kết quả kinh doanh mà đã công bố ra các doanh nghiệp trên sàn của chúng ta thế nào rồi nhé chạy thử vài cái headline này, nhìn qua à, nhìn thấy hàng hán mười ít làm lợi nhuận doanh nghiệp thủy điện giảm sâu trong quý một, cái này thì lại hơi hơi khác một tí so với ờ, không liên quan đến covid nha xe điện thì có kiểu câu chuyện riêng à, của, câu chuyện riêng đúng không đó. À, là ngành ờ, riêng ví dụ là nhìn chung ý cái ừ. sản lượng ờ, điện trong ngành thì là tăng nhưng mà nó cũng sẽ phân hóa riêng trong ngành ừ. ví dụ ờ, ở đây là cái cái chuyện mà thủy điện giảm thì là do tác động dài hạn từ El Nino từ năm ngoái thì um, trong uh, năm nay um, cái điện uh, điện than với cả um, điện uh, năng lượng tái tạo là nó sẽ lên ngôi ừ. uh, điện khí thì cũng cũng sẽ được huy động nhiều hơn nhưng mà cái đấy nó sẽ tùy thuộc một phần vào cái um, đầu vào là có đủ khí hay không ừ. um, thì chỉ có thủy điện là là sẽ kém hơn ừ. còn um, các cái uh, các cái mạng điện khác thì sẽ ok, điện than điện khí ok à. công ty chứng khoán thì à, đã có BSC báo lỗ gần 61 tỷ đồng trong quý 1 BBST e cũng lỗ, FPTS cũng e. lỗ. FPTS à? lỗ à? Nói chung là các chính là chứng khoán. Mai Sông Hồng. À, Thụy Điển Gia Lai thì báo lại. Ngành ngành chứng khoán cũng là một ngành bị ảnh hưởng. Bị ảnh hưởng, bị ảnh hưởng. Là nếu mà xét trên các cái um, cái uh, cái mảng doanh thu của các công ty chứng khoán ấy thì có đấy. có ba cái mảng chính. Ừ, đấy là mảng uh, môi giới này, thứ hai là mảng uh, dịch vụ xanh doanh tài chính thì chủ yếu đến từ cho vay margin. Ừ thứ ba là liên quan đến uh, liên quan đến hoạt động đầu tư thì thì cái mức độ tác động nó sẽ tùy thuộc vào cái cái tỷ trọng cái cơ cấu doanh thu của từng công ty thôi bởi vì mọi người đều biết là các công ty chứng khoán trên sàn thì có đến 70 80 công ty công ty chứng khoán nhưng mà cái cơ cấu doanh thu của mỗi bên nó lại khác nhau ừ. à, ví dụ như bên HSC thì họ thêm nhiều về về cho vay và và và và môi giới thì ờ, thì có thể thấy là thanh khoản của thị trường năm quý 1 nó khá tốt ở mức tương đương với cùng kỳ năm ngoái ừ. thì chắc là sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều cái phần này tuy nhiên là cái cái phần cho vay margin thì chắc chắn sẽ giảm mạnh bởi vì mọi người không không tỷ trọng cái người ta giảm cái tỷ trọng cho vay margin khá là nhiều ừ. thứ ba là cái mảng về hoạt động đầu tư thì thị trường giảm thì tất nhiên rồi đa phần các cái danh mục đầu tư của các bên họ sẽ chịu lỗ ở trong trong quý này trong quý 1 này thì thì thì đấy tức là tùy vào cái cơ cấu à, à cơ cấu cái doanh thu của từng bên mà cái mức mức độ thiệt hại của các công ty chứng khoán họ sẽ cái sẽ, sẽ chịu cái phần đấy và còn một cái mảng nữa là cái mảng về IB và các cái um, deal về uh, phát hành và bảo lãnh phát hành ấy. thì uh, chắc là trong quý 1 này cũng mình cũng thấy là ít các công ty lên sàn hay là khó, khó không không nhiều các cái uh, deal lớn về liên quan đến M&A ấy thì có thể là doanh thu của các công ty mạnh về cái mảng này họ cũng bị sụt giảm nên là nhìn chung bức tranh chung là các công ty chứng khoán ừ, quý 1 cũng khá là kém tích cực okay. à, chúng ta còn thêm khoảng độ 10 ờ, phút thảo luận nữa thì ờ, các quý vị nhà đầu tư có thể tranh thủ lúc này chúng ta có thể gửi câu hỏi lên trên Facebook website của, của của chương trình đúng không ạ để mà chúng ta có thể đến cái phần thảo luận phía sau sau đây khoảng độ 10 phút ta run through thêm ờ, vài thông tin để xem đây là bất động sản ha không còn doanh thu bán đất nền à, lợi nhuận này giảm khá nhiều này sức anh cũng bị giảm chỉ còn một phần 13 nữa không. đương nhiên rồi đúng không à, super đông kim giang cũng bị ờ, bị giảm rất là nặng ha thép cũng bị này nhiệt điện nhiệt điện phải lại bị giảm sẽ đi chạy qua một tí để xem nào HND ok dược tanh cao su tàn rồi đã chạy sơ sơ bộ các cái kết quả kinh doanh của những doanh nghiệp mà đã công bố đến đến đến, đến thời điểm này trong tuần này nữa thì gần như là hết rồi hết tất cả doanh nghiệp đã công bố ok như vậy là chúng ta đã tạm xong cái phần uh, phần của quý 1 rồi thì bây giờ ta nhìn rộng hơn một tí nhé xa hơn một tí là quý 2 thì một số analyst đã đề cập rồi nên ta nhìn rộng lên cả năm 2020 và thậm chí là sang 2021 thì uh, ở đây Goldman Sachs là người ta trong cái báo cáo này người ta có đưa ra một nhận định là họ cũng giống như nhận định của chúng ta thôi tức là quý 2 sẽ là quý nặng nề nhất và dự báo là sẽ có một cái mức sụt giảm rất là là lớn đúng không ạ thế thì uh, dự báo cho thị trường tiếp theo là sao đương nhiên là chúng ta sẽ nói nhiều về doanh nghiệp hơn đi sau đó sẽ là thị trường thôi đúng không thì những cái mô hình trước đây à, bear market của của trong lịch sử đúng không giai đoạn rớt xuống rất là mạnh thì người ta hồi như như chúng ta đang hồi giai đoạn vừa rồi đó rồi sau đó sẽ có một cái nhịp rớt tiếp theo thì à, thì liệu à, liệu kết quả kinh doanh sẽ như nào và thị trường sẽ như nào thì xin mời các bạn analyst chúng ta có thể đưa ra một vài cái nhận định của mình không? Ừ thì um, thì như đang nói đang nói thì là cái đợt hồi phục của thị trường ừ, vừa giai đoạn vừa rồi thì nó mang vừa mang tính kỹ thuật vừa mang cả tính tâm lý của của của của của, của nhà đầu tư và tất nhiên chúng ta sẽ có đặt câu hỏi là liệu cái mức mức giá này của thị trường nó chỉ phản ánh được là à cái diễn biến dịch của Việt Nam khá là tích cực tuy nhiên là nó đã phản ánh hết là cái rủi ro sụt giảm cái kết quả kinh doanh của các cái doanh nghiệp trong quý 2 hay chưa hay là cả năm hay chưa đấy là câu hỏi rất là sẽ khó khó mà trả lời được ừ. bởi vì nếu mà tư duy của nhà đầu tư ngắn hạn họ nhìn vào một năm các doanh nghiệp năm nay họ sụt giảm về mặt lợi nhuận ví dụ ừ, lợi nhuận năm nay sụt giảm 3% chẳng hạn ừ. thì giá cũng phải sụt giảm 23% hoặc là hơn thì mới tương ứng tuy nhiên nếu như mà các nhà đầu tư họ dài hạn hơn chẳng hạn họ nhìn cái bức tranh là à nếu như doanh nghiệp này có khả năng hồi phục trong năm 2021 và và cái cái mức mức mức mức cái, cái quy mô doanh nghiệp hay quy mô doanh thu lợi nhuận của họ có thể hồi phục ngay trước ngay ngay khi về cái mức mà trước đại dịch ấy thì họ lại xem đấy là một cái cơ hội và họ không bỏ qua những cái cái sụt giảm trong trong ngắn hạn thì chỉ ví dụ luôn có một nhiều người quan tâm tại sao ngành hàng không chắc chắn sẽ lỗ trong năm nay nhưng mà tại sao người ta vẫn mua nếu mà set PE bây giờ giá của cổ phiếu là âm rồi đúng không thì nếu mà định giá theo PE gần như là chắc chắn là không không không thể tính được nữa rồi ừ. đấy thậm chí là Vietnam Airlines còn nói luôn là 5 năm nữa họ làm thì cũng chỉ để trả cái khoản mà lỗ của năm nay để lại thôi thì thì đấy là cái mà nếu mà nhìn em góc độ là một nhà đầu tư dài hạn mà họ bắt đầu giải ngân mà từ lúc thị trường giảm mạnh thì lời khuyên là đừng nhìn vào kết quả kinh doanh năm 2020 <laughs> nếu mà đã đã tư dài hạn thì nhìn hạn sang 2021 còn nếu nhìn 2020 thì tất cả những cái hiện tại có thể là chưa phản ánh hết đâu còn nếu mà nhìn bức tranh dài hơn ấy, thì ok có thể là nó đã bắt đầu price in tất cả rủi ro rồi và tất nhiên là không nên mua hết nếu như mà muốn đầu tư dài đấy tức là cái tư cái cái quan điểm của em là cái mức giá hiện tại của thị trường có thể nó chưa phản ánh hết những cái rủi ro của năm 2020 Tuy nhiên nếu mà để nhìn một bức tranh dài hơn năm 2021 những doanh nghiệp mà có khả năng phục hồi nhanh thì có thể nó đã phần nào phản ánh rồi thì ví dụ như PE của năm 2020 là 20 30 lần chẳng hạn nhưng mà năm sau nếu mà doanh nghiệp hồi phục được ngay cái, cái mức trước khi thị trường sụt giảm mạnh thì cái tăng trưởng lợi nhuận 100 200 so với năm 2020 thì lúc đấy cái định giá nó sẽ trở nên hấp dẫn hơn thì đấy là tùy thuộc với tầm nhìn của nhà đầu tư thôi ừ. Như vậy là vẫn quay lại một cái câu hỏi rất lớn mà ngay từ số điên xài số 01 chúng ta đã hỏi đúng không ạ? Đúng không? Vì video nhìn qua tầm nhìn 2021 mà thì thì cái này là chỉ là recession recession thì Bloomberg đã công bố là là, xác suất là 100 rồi chắc chắn là hai quý là bị âm rồi nhưng mà nó có thành khủng hoảng kéo dài không đó thì đó lại là một câu hỏi mà tương tương đối uh, quan trọng mà mà bây giờ chúng ta lại phải revisit lại câu hỏi đó không ạ thế thì cường đã đưa ra nhận định gì về về cái khi mà chúng ta looking forward dài hơi hơn một tí để mà chúng ta có một cái hành động nó phù hợp thì ờ, thì sẽ như thế nào? Ờ, mình thì vẫn bám vào diễn biến của nền kinh tế nhé. Ờ, nếu mà giả sử là có thể bỏ qua cái diễn biến xấu của quý 2, quý 3 đi. Dạ. Ờ, tuy nhiên mình lại quay lại câu chuyện trước đây là cái tăng trưởng của mình đến từ đâu thì mọi người đều nhất trí nó là đến từ khối FDI là phần nhiều. Ừ. Cái thứ hai là về tăng trưởng của dịch vụ bán lẻ hai ngành tăng trưởng rất là mạnh ừ. thì mọi người thể thấy là trong cái dịch bệnh này thì những cái uh, đối tượng trong một cái nền kinh tế nó là người tiêu dùng tác động mạnh đến dịch vụ bán lẻ thì họ bị tổn thương income rất là nhiều thu nhập khá là mạnh ừ. thì để cái việc thay đổi và hồi phục lại cái hành vi của họ thì mình có thể phải đến 2021 chứ 2020 khó ờ, cái đối tượng thứ hai là các doanh nghiệp doanh nghiệp thì có doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân thì cái tăng trưởng của doanh nghiệp tư nhân trong giai đoạn 3 năm vừa rồi, 5 năm vừa rồi là rất là mạnh thể hiện từ cái việc là giải ngân đầu tư khu vực tư nhân luôn luôn là dẫn đầu uh, vượt trội so với nhà nước giải ngân khu vực tư nhân có nhiều dự án mình thấy có thể là Hòa Phát hoặc là VinFast đấy cái giai đoạn tư doanh nghiệp tư nhân thể hiện rất là mạnh thì doanh nghiệp tư nhân trong giai đoạn này cũng bị ảnh hưởng rất là mạnh thế thì câu hỏi là cái việc hồi phục hay không thì do cái ý chí quyết định là mọi người có thể thấy đó là từ khối doanh nghiệp nhà nước và cái vai trò chủ thể của chính phủ ừ. trong ở ờ, cái vai trò có kinh tế hồi phục hay không thì cũng như mọi người thấy trong các chắc trong các những cái lần khủng hoảng trước thì khi mà đau sai cả nền kinh tế đi xuống thì lúc đấy là cái mọi người sẽ trông chờ nhiều vào đó là cái action của chính phủ nhiều hơn chứ không phải là một doanh nghiệp cá thể hay là một ngành cá thể được ừ. mà là cả phải của cả chính phủ ờ, thì chính phủ mới có khả năng expand tức là chi tiêu mạnh trong giai đoạn này để lấy được cái đà bậc lên của của nền kinh tế thì cá nhân mình thì nghĩ là phải nên theo dõi cái việc uh, các gói hỗ trợ của chính phủ và việc chính phủ thực thi những cái gói đấy như nào có thực sự nhanh và quy mô lớn hay không ờ, một cái thứ hai đó là cái chi tiêu công ừ. mọi người kỳ vọng của chi tiêu công rất là nhiều tuy nhiên thực tế là hai năm vừa rồi chi tiêu công khá là hụt hơi so với khu vực tư nhân thì liệu trong năm 2020 và sang năm 2021 thì chính phủ có thực sự làm được cái chi tiêu công bậc dậy để vực dậy nền kinh tế hay không chứ mình cũng khó có thể trông chờ vào hai khu vực kia ừ. là tiêu dùng hay là khu vực uh, doanh nghiệp tư nhân được thậm chí là FDI mình ừ. thấy FDI là cái quý vừa rồi là bắt đầu giải ngân là chậm cái quý đầu tiên uh, giải ngân FDI là âm so cùng kỳ quý một vừa rồi thì có thể là mình phải theo dõi cái cái cái cái cái biến cố đấy để mình action theo step step thôi chứ mình không thể dự đoán dài hơn nhưng mà có thể nếu mà chính phủ hành động đủ mạnh và đủ nhanh thì có thể mình khá là lạc quan về cái năm 2021 khi mà cái tăng trưởng của đầu tư công kéo theo rất là nhiều ngành ví dụ như sắt thép xi măng và sẽ thúc đẩy được cái lĩnh vực uh, tiêu thụ rất nhiều cái doanh nghiệp tư nhân lớn ví dụ như Hòa Phát ừ. đấy thì họ sẽ kéo cái khu tư nhân đi lên cùng ừ. thì nó sẽ hưởng ứng rất là mạnh nhưng mà cái nhận định của cường vẫn ở dạng câu hỏi quá tức là chính phủ sẽ hành động như nào ờ. mà vẫn là ở dạng dạng, dạng dạ. đưa ra giả định thôi mình thì, thì thường là cường không đánh giá hiện tại đây như nào rất khó để đưa ra một cái kết luận mà mình chỉ phản ứng theo những cái giai đoạn với giai đoạn này các đối tượng này người ta hành động như nào ừ. thì mình sẽ đưa ra một cái cái kết quả đi theo như thế dù mình kỳ vọng 2021 rất là lạc quan đi tuy nhiên chính phủ lại không làm gì thì rất là khó để xảy ra cái bảng 2021 lạc quan được ờ, về cá nhân thì mình nghĩ là cái năm 2020 khá là rủi ro à. tại vì cái việc giải ngân đầu tư công cái nút thắt ở cơ chế và ở cái cái cái quyết liệt của các các ờ, địa phương ở dưới thì chưa thực sự là quyết liệt lắm ừ. thì cái 2020 để đẩy mạnh thì nó khá là rủi ro thì mình nghĩ là 2021 mới là cái thời điểm um, có thể đẩy mạnh cái việc đầu tư công chứ 2020 thì nó hơi khó ừ. Mai có bổ sung gì về của mình ờ, bổ sung một chút thêm về ừ. cái ờ, ý tưởng của cường ừ. à, về cái ý tưởng đầu tư ấy thì um, tức là phục hồi hậu covid thì nó sẽ có dựa trên à, nội tại của doanh nghiệp và dựa trên các cái tác động từ chính phủ Rồi. Dạ. thì ví dụ nội tại của doanh nghiệp uh, sẽ tính đến các cái doanh nghiệp mà có uh, cái nền tảng tốt chẳng hạn như là các doanh nghiệp mà có tiền mặt cao nợ ít um, và có dòng tiền để mà có thể vượt qua được giai đoạn khó khăn này um, và về chính phủ chẳng hạn thì uh, nói về cái ý tưởng đầu tư công uh, em nghĩ là các cái um, uh, chính phủ thì hiện tại cũng thể hiện là muốn đẩy mạnh một số các cái dự án đầu tư cao tốc Bắc Nam chẳng hạn um, một số các cái dự án khác thì um, điều này là sẽ giúp các doanh nghiệp mà về vật liệu xây dựng chẳng hạn được hưởng lợi um, chẳng hạn như là đá rồi um, uh, thép sắt thép xi măng um, nhựa đường thì ờ, đấy có thể là các cái ờ, ý tưởng đầu tư cho cái giai đoạn hiện tại ừ. từ hai nhóm đó về loại doanh ừ. nghiệp tức là sẽ đánh giá cao cái những doanh nghiệp mà có cái cái chất lượng nội tại của nó mạnh ví dụ như là tiền nhiều nợ ít đúng không và sẽ quanh cái trục ý tưởng từ đầu tư công đúng không nhưng tuy nhiên thì thì như cường nhận định là vẫn phải tiếp tục theo dõi cái động thái của chính phủ Tuấn có bổ sung gì thêm về ý tưởng ờ, cho cái nhà đầu tư nhìn tầm nhìn dài hơi hơn một tí thì thì đấy tức là à, cái cái cái nhìn chung cái đầu tư công và cái nghiệp mạnh thì nhìn chung đã đã quát hết những cái cái ờ, câu chuyện của năm 2020 2021 rồi hay là theo theo như còn em nói về cái um, theo em như em nói ấy, ừ. là nếu như mà nhà đầu tư mà xác định mua thời điểm trước hay là thời giờ bây giờ chờ điều chỉnh chẳng hạn ừ. thì hãy bảo là bỏ qua năm 2020 đi và nhìn đến năm 2021 ừ. và nhìn năm 2020 là nhìn những cái gì tức là nhìn những cái hành động của doanh nghiệp đấy họ làm như thế nào họ họ họ họ, họ đối phó với khó khăn như thế nào để xem là động lực của họ bật dậy trong năm 2021 nó có mạnh hay không thì thì thì đấy là cái mà nhìn vào phần đấy tức là hãy nhìn vào cái số thị phần của doanh nghiệp trong năm 2020 và sau đấy mới kỳ vọng một cái con số tăng trưởng lợi nhuận doanh thu của doanh nghiệp năm 2021 thì nhìn chung thôi ví dụ ACV chẳng hạn thì có điều thế nào thì họ vẫn là doanh nghiệp đứng đầu ngành năm 2020 số liệu về cái tăng trưởng hành khách chắc chắn là sẽ rất là, rất là tệ rồi thậm chí họ sẽ phải ưu đãi về những cái loại thuế phí cho các cái hàng không nữa để hỗ trợ về cái phần đấy uh, Hòa Phát chẳng hạn Hòa Phát họ vẫn tăng cái thị phần trong quý 1 sản lượng họ vẫn tăng 42% trong quý 1 ừ. quý 2 có thể khó khăn hơn một chút nhưng mà đấy tức là khi mà cả ngày cùng sở, cùng xuống thì cái ông nào ông xuống ít hơn thì tưởng tượng ông ấy khỏe hơn và khi mà thị trường hồi phục lại thì ông ấy sẽ là ông khỏe nhất và ông tăng trưởng nhanh nhất thôi thì đấy tóm gọn lại là năm 2020 hay nhìn vào cái hành động của doanh nghiệp và cái khả năng gia tăng thị phần của họ trong giai đoạn khó khăn và làm và trông chờ vào kết quả vào 2021 chứ đừng trông chờ kết quả vào 2020. Ok, như vậy là ý kiến của các bạn lý cũng khá là thống nhất với nhau đúng không ạ? Là năm 2020 là năm rủi ro và chúng ta coi như đó là cơ hội để mình mua cho cho năm sau hoặc là dài hạn hơn thôi đúng không ạ? Rồi thế thì à, ok, bây giờ ta cũng à, khoảng trải qua khoảng gần tiếng thảo luận rồi ta xem thử là các câu hỏi của các quý vị nhà đầu tư như nào nhé trong lúc này các bạn à, các nhà đầu tư có thể gửi tiếp câu hỏi đọc trước một số câu hỏi à, hiện tại đã gửi về về chương trình trước này câu một à, ngành ngân hàng liệu có bị ảnh hưởng nhiều không các diễn giả có thể cho chúng tôi dự báo về kết quả ngành này những ngân hàng nào ảnh hưởng nhiều nhất ít nhất à, có một câu thứ hai cũng cũng cũng cũng gần cũng gần giống với, với câu này luôn thì, thì đọc được chung luôn còn à, các anh chị đánh giá tình hình nợ xấu của ngân hàng diễn biến ra sao trong thời gian 1 đến 3 năm tới? À, câu này. Xin mời các uh, chuyên gia. Ngân hàng chắc là Tuấn nhá Tuấn thì chắc là nắm cái ngân hàng nhé. À, nói về xu hướng nợ xấu thì nếu mà dễ để dễ nhất mà nói là tỷ lệ nợ xấu sẽ tăng. Tăng bao nhiêu thì con số có thể chưa ước lượng được. <laughs> Thế thôi còn à, còn à, còn kết quả kinh doanh quý 1 thì như của các ngân hàng ấy, thì như em nói ấy, tức là cái nó phụ thuộc rất là nhiều vào các doanh nghiệp đã mạnh tay trích lập vào ngay bây giờ chưa như các ngân hàng của Mỹ họ sụt giảm đến tận 30 phần trăm lợi nhuận thì do là họ đẩy mạnh cái trích lập trong trong quý 1 này ngay lập tức thì thì cái đấy sẽ tùy thuộc vào cái ý chí của từng ngân hàng và nhưng mà tất nhiên là tất cả các ngân hàng đều sẽ bị ảnh hưởng trong quý 1 và quý 2 ở cả hai yếu tố một là họ sẽ phải trích lập nợ xấu thứ hai là họ sẽ phải giảm bớt cái ờ, lãi để ờ, cho vay uh, cho vay các cái, cái các doanh nghiệp thì um, con số cụ thể thì chắc là em cũng không đưa ra được cái phần đấy vì là các ngân hàng chắc là sau hôm nay là họ sẽ có số ấy. thì nói sang ngày sang ngày mai thì có thể mọi mọi mọi, mọi số nó khác nhau em ừ. xin phép không trả lời về bức tranh đấy ừ. còn cái tỷ lệ nợ xấu như em nói đấy tức là thì chắc chắn là năm nay nó sẽ tăng hơn so năm năm ngoái thôi còn mức tăng mức độ tăng bao nhiêu thì tùy thuộc vào cái cái chính sách của của chính phủ tác động nhanh và có kịp hay không thì doanh nghiệp họ sẽ thoát qua được có cái cái cái cái vòng xoáy là phá sản thì cái tỷ lệ nợ xấu chắc nó sẽ đỡ hơn nhiều so với việc là à, chính phủ để cho à, cái việc giải ngân chậm và các doanh nghiệp họ không không không không chờ được thì cái tỷ lệ nợ xấu nó sẽ sẽ sẽ, sẽ gia tăng nhiều nó tùy thuộc vào kịch bản cái cái cái cái, cái, cái các cái gói hỗ trợ của chính phủ nhiều hơn ừ. cường có bổ sung gì cho câu này không chắc là thì mình phải theo dõi cái việc ra báo cáo và trích lập ngân hàng đấy chứ nghe ừ. hơi khó đoán ok tiếp nhé câu này một câu liên quan ngành dầu khí của mai này với giá dầu giảm mạnh như hiện nay ngành dầu khí sẽ đi về đâu gas VLX, PVS bị ảnh hưởng như thế nào? À, ok, mời Mai. À, như lúc nãy em có nói thì gas là sẽ là ảnh hưởng trực tiếp từ giá dầu. Um, thế cho nên với cái kỳ vọng là giá dầu sẽ tạo đáy vào quý 2 chẳng hạn thì um, uh, quý 1 và quý 2 của gas là sẽ tương đối kém khả quan um, còn khi mà dịch uh, covid dần dần là được kiểm soát uh, ở Việt Nam và trên toàn thế giới thì kỳ vọng là giá dầu sẽ tăng dần trở lại và kết quả kinh doanh của gas từ đó thì cũng sẽ tăng tương ứng um, ở đây có một cái chú ý là cái phần gas thì doanh thu của nó một phần chủ yếu là từ ờ, cái lĩnh vực vận chuyển khí à, thế cho nên là tức là khi mà giá dầu giảm um, nhưng mà cái sản lượng khí vận chuyển vẫn không bị ảnh hưởng nhiều lắm ừ. thì gas vẫn sẽ được đảm bảo một phần doanh thu ừ. thế ừ. cho nên là mặc dù là có kém tích cực nhưng mà có thể là không không quá kém à, về PLX thì um, câu chuyện là khi uh, giá dầu giảm um, hàng tồn kho của PLX sẽ phải ghi nhận một cái chi phí cao hơn um, thế cho nên là cũng sẽ ảnh hưởng đến um, đến doanh nghiệp uh, tại cái thời điểm hiện tại và khi mà giá dầu tăng lên thì nó sẽ lại tác động ngược lại hoàn toàn là PLX có thể bán hàng với cái giá bán ờ, giá vốn thấp hơn thế thì câu chuyện là khi nào thì uh, nhu cầu hồi phục thì ừ. lại phải tùy thuộc vào um, uh, dịch tình hình của dịch trong nước um, và còn gì nhỉ gas PLX với BBS ờ, BBS. Ừ. BBS thì uh, như hôm em có nói là vì các cái doanh nghiệp mà đã ký sẵn các hợp đồng thì um, cứ tiếp tục làm những cái hợp đồng đấy thôi và um, sẽ đảm bảo được một phần dòng tiền. Thế còn cái mảng mà về dịch vụ dầu khí của PBS thì dự kiến là cũng sẽ um, bị ảnh hưởng. Uh, tuy nhiên thì uh, cái cái tác động nó sẽ gọi là chậm chậm hơn một chút um, so với cái diễn biến của giá dầu thực tế um, thế cho nên là um, về PVS thì có thể là hiện tại um, là có thể đánh giá hơi tiêu cực nhưng mà về dài hạn thì có thể gọi là trung tính hoặc là um, tích cực tích cực là bởi vì là cái cái khối lượng dự án mà PVS đã ký trong các cái năm vừa rồi thì tương đối là lớn ừ. cho nên là kiểu có thể giúp doanh nghiệp um, có được cái dòng tiền ổn định và đồng thời là PBS ở đây em cũng uh, um, chú ý là có lượng tiền mặt tương đối lớn uh, nợ ít ừ. thế cho nên cũng là một cái ý tưởng đầu tư về cái mặt là nội tại của doanh nghiệp cũng ok để ừ. mà có thể um, đầu tư trong cái giai đoạn này ừ. nhưng mà cái vụ cái cái cái, cái chuyện mà kiểu nó có ký hợp đồng trước thì thì mình nhớ cái hồi mà cái đợt 2014 à, 2015 à cái đợt mà giá dầu nó vâng, rất là mạnh đúng không thì hồi đó mọi người cũng rất là tranh cãi rồi PVD và một số doanh nghiệp có hợp đồng trước rồi có thể kéo dài nhưng mà nhưng mà sau đó thì trên thực tế là người ta phải đàm phán lại kể cả dù hợp đồng đã ký trước đã rồi nhưng mà tình hình thì là khác cái đấy là nó sẽ phải tùy thuộc vào cái tình hình là giá dầu nó có kiểu cứ cứ giảm kéo dài liên tục hay không ừ. và ừ, bây giờ ừ. thị trường đang ờ, kỳ vọng là cái giá dầu nó sẽ tạo đáy vào quý 2 nghĩa là cái tác động nó không không quá dài ý. Ừ. thì um, um, nếu mà đàm phán lại thì có thể sẽ là đàm phán các cái hợp đồng mà ngắn hạn chẳng hạn ừ. à, còn PBS nhá thì có cái hợp đồng sao vàng đại nguyệt với Kagalab Kota chẳng hạn ừ. thì là họ kỳ vọng uh, đến hết năm 2020 ừ. là sẽ hoàn thành và cho đến đầu quý 1 2021 chẳng hạn ừ. thì những cái hợp đồng đấy là sắp xong rồi ừ. thì nó có thể là cái tiến độ nó chậm hơn một chút giải ngân trước một chút nhưng mà nó sẽ khó mà kiểu đàm phán lại khi mà kiểu đã thực hiện được hợp đồng tầm 60 70 phần trăm rồi ok ừ, ừ, ừ. ok cảm ơn mai à, tiếp câu hỏi nữa này tôi thấy cổ phiếu ngành hàng không bật tăng rất mạnh trong khi các hãng hàng không báo cáo kết quả kinh doanh không tốt các chuyên gia có quan điểm như thế nào về vấn đề này xin mời các bạn nói thì ờ, Ừ, cái ờ, ừ, ừ, ngành hàng không chắc là một nhóm ngành khó gọi là có diễn biến ờ, gọi là ờ, gọi là vô lý nhất <laughs> giai đoạn này nhưng mà xét theo yếu tố kỹ thuật thì bỏ qua về yếu tố về cơ bản thì khi mà cả thị trường hồi và nhóm ngành hàng không là một trong những ngành giảm mạnh nhất ừ. Vietnam Airlines từ 34 giảm về 17 giảm 50 và bây giờ coi như là đi lại được khoảng 2 phần 5 40% cái mức giảm của giai đoạn trước thôi và tất nhiên nếu mà xét về định giá hay là cái triển vọng thì Vietnam Airlines cái mức cái mức giá hiện tại Vietnam Airlines chắc chắn là không không không không không chưa chưa phản ánh hết tất cả những cái khó khăn của doanh nghiệp trong trong cả năm nay và hai ba năm sau nữa nó là rất là vô lý nếu mà xét về các kinh doanh nhưng mà nếu mà xét ngược lại về yếu tố kỹ thuật thì như là nói một là thị trường rất là tích cực thứ hai là có một cái quan điểm đầu tư của rất là nhiều người tham gia bắt đáy là gì à, khi mà thị trường hồi thì không bao giờ mua con tốt nhất mà mua cổ phiếu tệ nhất <laughs> thì thì đấy có thể là một cái lời giải thích ví dụ như thế trong nhóm ngành hàng không thì à, Vietjet họ không công bố số ACB ừ. có công bố số nhưng mà vẫn bảo là năm nay vẫn có lãi chỉ là giảm lãi rất là nhiều thôi đúng việt nam Airlines à, là bảo là kịch bản tệ nhất là lỗ đến 19.000 tỷ nghĩa là khoảng 5 đến 10 năm vừa rồi đi làm đi làm không công lãi bao nhiêu Vietjet mất hết và phải ừ. năm sau năm sáu năm nữa thì mới hồi lại được thì đấy thì Việt Nam Airlines giảm mạnh nhất thì coi như một cú hồi thì có thể là cú hồi mạnh nhất thì đấy là cái lời giải thích còn Vietjet thực tế thì mức giảm của Vietjet là khoảng từ 140 về thấp nhất khoảng chín mấy thôi là khoảng 35 à, phần trăm bây giờ hồi lại khoảng 10 đến 20 phần trăm thì Vietjet có bị ảnh hưởng nhiều không có à, mức lỗ như thế nào thì khó có thể nói được nhưng mà Vietjet có khả năng linh hoạt hơn Vietnam Airlines khá là nhiều khi mà quy mô đội bay của họ đang bé hơn thứ hai là trong quý 1 thì cái mức độ ảnh hưởng của họ từ dịch nó cũng ít hơn thứ có một cái yếu tố nữa là lợi nhuận của Vietnam Airlines rơi tập trung chủ yếu vào quý 1 các quý à, tức là về Vietnam Airlines thường là quý 1 4 tháng đầu năm họ làm và 8 tháng còn lại là chỉ làm hòa vốn thôi ừ. tức là lợi nhuận của họ tập trung spec season là vào quý 1 à, cho nên là quý 1 họ, họ họ khó khăn như thế rồi thì coi như cả năm mà xác định rồi thì thì còn Vietjet thì cái lợi nhuận của họ vẫn có có cái độ độ giải đều hơn so với Vietnam Airlines thì uh, thứ hai là Vietjet có một cái mảng doanh thu khá là lớn đấy là doanh thu về bán là uh, cho thuê lại máy bay thì tất nhiên là về core business cũng sẽ bị ảnh hưởng rồi và có khả năng là lỗ trong khoảng 1, 2, 2, 3 quý đầu Tuy nhiên là tùy thuộc họ có thể book được cái doanh thu về sale leaseback hay không thì cái mức độ sụt giảm lợi nhuận của họ ừ. thì có thể nó sẽ đỡ hơn Vietnam Airlines thì đấy là có thể là cái lý do giải thích về cái um, cái cái biến động của hai cổ phiếu đấy và một lý do nữa đấy là free float của Vietnam Airlines thấp hơn free float của Vietjet nhiều hơn và thanh khoản của Vietjet nhiều hơn thì nó cũng là yếu tố về mặt thị trường còn hiện tại nếu mà nếu mà chỉ nhìn đến đơn thuần đến mặt cơ bản thì đúng là diễn biến của các cái nhóm cổ phiếu ngành hàng không đang là khó giải thích ừ. chỉ ở đây chỉ có thể rõ ờ, giải thích rõ nhất của hai cổ phiếu là ACV và SCS thôi tức là họ có cái nền tảng tốt về mặt tài chính và có khả năng hồi phục nhanh sau sau dịch thì để vào năm 2021 từ 2020 thì SCS cũng đỡ nhưng mà ACV thì chắc vẫn còn khó khăn thì đấy là cái mà cái mà có thể giải thích về mặt thị trường thôi còn về cơ bản thì đúng là khó giải thích ừ. cường có bổ sung gì thêm không đúng là nếu mà về ngành hàng không đúng là một trong nhóm cổ phiếu không thể giải thích được bằng cơ bản thì mình có thể thấy là ồ, cái mô hình kinh doanh của à, HVN đó là capex quá là nhiều ừ. ờ, chi phí OPEC cũng nhiều nên tức là đòn bẩy về tài chính và đòn bẩy về hoạt động cả hai đòn bẩy đều rất là cao thì cái rủi ro của những mô hình kinh doanh này thì rất là lớn ờ, cái, cái mức định giá thì đúng là một doanh nghiệp có thể âm vốn chủ sở hữu nhưng mà hiện tại thị trường đang trả cho Facebook của họ là hai lần thì và mất 5 năm thì họ mới khôi phục được cái cái cái thiệt hại thì đúng là mình phải nhìn theo cái yếu tố là kỹ thuật là dòng tiền từ đấy câu chuyện là mình nếu mà đi theo những cái cổ phiếu như HVN thì lại quan trọng là theo dõi dòng tiền và cái hành động phải dứt khoát và biết khi nào dòng tiền ra dòng tiền vào ừ. chứ còn mình mình không nên cố để kiểu ờ, thuyết phục nó bằng những yếu tố cơ bản ok khó ừ, ừ. câu trả lời khá rõ ý rồi à, thêm một câu nữa nhé Tôi nghe các anh chị ở lần livestream trước đã nói sau Covid các doanh nghiệp lĩnh vực công nghệ này, online này sẽ có động lực phát triển mạnh. Anh chị vui lòng có thể giới thiệu tên một số bạn cổ phiếu để chúng tôi tham khảo được không? FPT, CMG, um, Fox, công ty FPT uh, Telecom ấy. Ừ. thì thì uh, um, như mọi người thấy mọi người người nhà nhà à, người người nhà nhà làm việc online giai đoạn vừa rồi chắc là cũng khá là nhiều người lắp lắp đặt lắp đặt mạng mới thì mặc dù giai đoạn này thì các doanh nghiệp họ sẽ có những cái um, khuyến mại hoặc là những cái gọi chính sách ưu đãi cho các cái chính phủ hay là um, các cái doanh nghiệp uh, hay là người người người dân để họ hỗ trợ họ qua giai đoạn này nhưng mà đấy là một cái bước để gia tăng thị phần và gia tăng cái um, gọi là cái mức độ thâm nhập của cái cái cái cái cái phần này thì sau dịch thì họ có thể biến những gọi là những cái cái thuê bao đấy thành cái lợi nhuận của mình đấy. thứ hai còn các cái mảng online khác thì có một số trên sàn có một số doanh nghiệp nhưng mức độ hưởng lợi thì cũng khó có thể nói được như là FPT Online à, công ty mà sở hữu um, VN Express chẳng hạn nhưng mà cái cái mức độ tác động của họ không quá nhiều còn nói về một số doanh nghiệp công nghệ thì đa phần lại là các startup như là các sàn thương mại điện tử hay là các cái ờ, app gọi đồ ăn thì đấy đây đây là một cái giai đoạn mà họ có thể đẩy nhanh cái cái việc mà tạo cái người dùng mới cho cho cho họ thì thì thì đấy là cái mức ờ, có có thể còn nếu mà một doanh nghiệp cũng hơi mang tính công nghệ đi theo công nghệ đấy là công ty Viettel Post thì giai đoạn vừa rồi họ, họ làm ăn có vẻ cũng khá là tốt trong giai đoạn vừa rồi khi mà uh, khi mà đơn hàng của họ vẫn khá là nhiều và chạy liên tục còn thực ra các ờ, nhóm ngành công nghệ nói chung thì chủ yếu người ta nói thị trường nước ngoài thì nó sẽ rõ hơn là đối với các doanh nghiệp trong nước thì theo quan điểm của em thì là các ờ, mỗi ông FPT thôi nhưng mà tỷ trọng của FPT đối với cái mảng mà có thể được hưởng lợi từ cái phần đấy thì cũng không quá nhiều ừ. liên quan đến cái phần về chuyển đổi số của các doanh nghiệp thứ hai một có hai cái mà FPT được hưởng lợi một là cái phần đẩy mạnh cái phần chuyển đổi số của các doanh nghiệp trong nước tổ tập đoàn lớn chẳng hạn thứ hai là à, cái cái mảng dịch vụ à, chính phủ số à, bệnh viện số chẳng hạn cái mảng mà à, e-hospital và e-government của FPT nhưng mà có vẻ là đợt này họ cạnh phải cạnh tranh khá là mạnh với Viettel Viettel họ đợt vừa rồi họ có vẻ là nhanh hơn và hiệu quả hơn trong cái việc mà nắm bắt cái cơ hội này có một câu hỏi này ngành điện ok nhất hả anh chị thế còn những ngành như y tế hay là xây dựng được hưởng lợi từ tăng đầu tư công à đầu tư công thì cũng đã nhắc rồi đúng không ừ, cho em trả lời câu à, này nhé okay, okay. thì uh, nói về xây dựng được hưởng lợi từ đầu tư công thì đúng nhưng mà không chính xác phải là chính xác là những nhóm ngành về xây dựng hạ tầng và những nhóm ngành vật liệu xây dựng mà liên quan đến hạ tầng thì mới là những doanh nghiệp được hưởng lợi mà cụ thể nhất đấy là nhóm các doanh nghiệp mà ví dụ xây dựng cầu đường ừ. cầu đường hai là nhóm ngành về vật liệu xây dựng và cụ thể nhất là ngành đá và nhựa đường thì mới những ngành được hưởng lợi còn các cái doanh nghiệp xây dựng ừ, dân dụng như phần lớn đó là CTD với là HBC thì họ lại đi theo cái ờ, thị trường bất động sản nhiều hơn họ có cái mảng xây dựng dân ờ, hạ tầng đấy nhưng mà cái tỷ trọng đấy nó sẽ không quá quá lớn khi nào mà đầu tư công đẩy mạnh vào cái việc xây dựng nhiều các dự án to đầu tư các cái cảng như kiểu là cảng hàng không ấy thì các doanh nghiệp dân dụng như kiểu CTD họ có thể được hưởng lợi từ cái phần đấy nhưng mà trong năm 2020 thì chính phủ đang đẩy mạnh chủ yếu là cái phần về à, xây dựng đường cao tốc và nhóm về xây dựng hạ tầng nhiều hơn thì ở đây phải là những nhóm ngành về xây dựng hạ tầng mà ví dụ các doanh nghiệp này chưa chắc đã được hưởng lợi nhưng mà nếu mà để mà kể tên ấy thì có thể một số doanh nghiệp mà có hoạt động trong cái mảng này như là CTI, à, à, công công ty Cường Thuận À, CII hay là một số các cái tổng công ty um, uh, à, Cienco cũ và uh, tổng tổng ty Thăng Long thì đấy là những công ty mà có thế mạnh trong cái mảng uh, xây dựng hạ tầng. Ừ. Còn cái phần dược và vật tư y tế thì um, trên trên trên sàn khá là ít các công ty uh, đấy có một số cái, cái tên có thể kể ra như là Danameco, DNM họ có sản xuất khẩu trang à, còn lại các công ty dược ấy thì có hai yếu tố mà theo lý thuyết thì họ được hưởng lợi từ cái dịch bệnh mà trên thực tế thì lại không phải như vậy thứ nhất là các công ty dược thì có một cái mảng liên quan đến khẩu trang và à, và và sản xuất các cái chế phẩm về dung dịch nước rửa tay nhưng tỷ trọng nó không nhiều thứ hai đấy là à, dịch bệnh thì có thể tăng nhu cầu thuốc nhưng mà ở Việt Nam thì Covid-19 thì tăng nhu cầu thuốc chủ yếu là thuốc đặc trị mà thuốc ở đây là thuốc kháng sinh và những cái thuốc mà kê đơn cho bác sĩ thì ở Việt Nam thì đa phần các doanh nghiệp niêm yết chủ yếu à, các sản xuất các loại thuốc thông thường thôi không phải là các cái loại thuốc đặc hiệu như à, như thế cho nên là cái mức độ à, mà được hưởng lợi từ cái dịch này không lớn ừ. Ok như vậy là cũng à, à, khá nhiều à, trao đổi và khá nhiều câu hỏi rồi mình sẽ kết thúc tôi xin tóm tắt lại cái phần thảo luận cho phần 1 cập nhật tình hình những điểm chính thì à, các số liệu cho thấy là Covid gần như là đi vào qua vùng đỉnh rồi và vào ổn định rồi bây giờ chỉ xem là bao giờ thì à, sẽ uh, bỏ cái giãn cách xã hội thì cái phần này vẫn còn đang theo dõi tiếp uh, thì thị trường ở thời điểm này cơ hội rủi ro ra sao thì các chuyên gia đều nhận định là cái giai đoạn vừa rồi là hồi phục như thế là cũng tương đối nhanh rồi và ở thời điểm hiện tại thì cái tương quan giữa upside và downside là là là không còn quá quá thuận lợi cho các nhà đầu tư nhất là những nhà đầu tư trong ngắn hạn đúng không ạ à, cái dòng tiền nội là dòng tiền mà ủng hộ khá là nhiều thị trường trong giai đoạn vừa rồi nhưng mà trong đó có phải là dòng tiền dài hạn hay là dòng tiền đầu cơ hay không thì chúng ta lại chờ tiếp cái phản ứng sau khi có kết quả doanh nghiệp ờ, của các doanh nghiệp ra thực sự đúng không đặc biệt là trong quý 2 xem như nào mình tiếp tục theo dõi phần này trong cái chủ đề thứ hai là nhận định các bạn mùa kinh doanh thì uh, các chuyên gia đều thống nhất là quý 2 sẽ nặng nề hơn quý 1 rất nhiều quý 1 thì chỉ mới ảnh hưởng một phần thôi và những ngành mà ảnh hưởng uh, nhiều trong quý 1 đó là ngành hàng không du lịch ngành bán lẻ uh, có một phần ngành ngân hàng vì là trích lập dự phòng với thêm uh, à, như vậy đã đúng không ạ còn trong ngành dầu khí thì thì chưa bị ảnh hưởng quá nhiều trong quý một mà kết quả tương đối phân hóa bởi vì đặc biệt là các doanh nghiệp dịch vụ đã ký hợp đồng từ trước đó khá nhiều rồi trong khi ngành điện là ngành mà thể hiện là sự trụ vững khá là tốt trong cái ờ, cái, cái năm nay các bạn kinh doanh năm nay à, tiếp à, à, ngành ngành dịch vụ tài chính cũng là ngành bị ảnh hưởng đúng không? ví dụ công ty chứng khoán là cũng bị ảnh hưởng trong quý 1 cũng tương đối nhiều nhưng mà hy vọng quý 2 với cái uh, giao dịch sôi nổi như này là sẽ ok hơn Ờ, định hướng nhà đầu tư như nào thì ờ, nhà đầu tư cần phải thận trọng đúng không ạ và nên ờ, cân nhắc kỹ đặc biệt là hoạt động mà đầu cơ ngắn hạn thì phải hết sức lưu ý còn nếu mà đầu tư tích sản dài hạn thì chúng ta có thể có thể tranh thủ cơ hội thì cũng ok đúng không ạ không có vấn đề gì à, về ý tưởng đầu tư cho năm cho ta thời gian tới thì các chuyên gia nhận định là khi chúng ta đầu tư thì chúng ta phải tạm chấp nhận rằng là 2020 là là sẽ rất là rủi ro về mặt uh, gọi là kết quả kinh doanh chúng ta nên đưa ra cái nhận định dài hơi hơn cho năm 2021 nên chọn những doanh nghiệp mà có cái nội tại của doanh nghiệp tương đối khỏe đúng không ạ tiền nhiều nợ ít tức là đoạn bẩy là không không ở vị thế rất là cao đúng không ạ về ý tưởng đầu tư thì ờ, có một cái ý tưởng khá là rõ thứ nhất nếu mà bên hướng phòng vệ thì ngành điện là ngành mà trụ vững nhất trong năm nay vẫn duy trì được mức tăng trưởng còn 7-8% thứ hai là ý tưởng từ đầu tư công những ngành được lợi là ví dụ như là xây dựng hạ tầng anh Tuấn vừa chia sẻ khá kỹ rồi thì là chị Mai có bổ sung thêm là vật liệu xây dựng vân vân các bạn. đấy thì uh, ok và đồng thời cũng trả lời được một số câu hỏi của các quý nhà đầu tư rồi thì uh, tôi ờ, xin uh, kết thúc uh, buổi thảo luận ngày hôm nay và xin chân thành cảm ơn các quý nhà đầu tư đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại mọi người vào 3 giờ chiều thứ hai tuần sau đúng không? trong đi insight số 07 xin cảm ơn các panelist đã rất là nhiệt tình tham gia